Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto à, Ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm đó chính là cái bộ à, má phanh trước Má phanh trước à, của Hyundai Gate 1.1 2009 Đây chính là cái má phanh trước của nó này Đó. Em cùng xem nhé đây chính là bộ má phanh trước này Đấy. À, sản phẩm được sản xuất bởi uh, công ty uh, Hai Quy có chi nhánh và tập đoàn tại uh, Hàn Quốc anh em nhé. Với bộ má phanh này thì uh, nó bao gồm bốn má, mỗi bên hai má. Đây. Đây là quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một uh, Bộ thì sẽ bao gồm 4 má và được đóng gói trong một chiếc hộp giấy như thế này Đấy. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333 Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh Số liên hệ là 0856727222 Em xin cảm ơn hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp Em xin chào